chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy cường lên thì là hiểu được cái nhu cầu và bà con đang uh, chăn nuôi tăng cao thì là để uh, bà con có thể là mình có thể tự chế biến thực phẩm ngay tại nhà thì cũng như là chúng tôi đang uh, tiến hành sản xuất cái dòng máy ép cắm viên đa năng thì là có thể uh, bà con có thể tự uh, trực tiếp sản xuất tại nhà luôn thì là cái máy ép cắm viên này thì uh, nó sẽ tiện lợi cái việc mà bà con có thể uh, uh, khống chế cũng như là mình có thể uh, pha trộn cái tỷ lệ nguyên liệu như là chất Ờ, tỷ lệ dinh dưỡng theo ờ, ờ, ý của mình đấy thì để phù hợp cho cái việc chăn nuôi gà vịt của mình ở nhà nó tiện hơn thì đây thì tổng thể toàn bộ những con máy cũng như là xưởng sản xuất bên chúng tôi đây những cái phần phụ kiện của máy này đấy, cũng như là phần hộp số này hộp số bắn răng này các thứ toàn bộ đều từ sản xuất tại xưởng hết cũng như là phần uh, ép còn đây là những con máy đã được lắp hoàn chỉnh rồi đấy cũng như là có rulo này thì bà con cứ yên tâm là khi mua máy bên à, điện máy cường lên thì toàn bộ những phần à, phụ kiện của máy đều được à, đều được à, sản xuất thì là bà con đều có để thay thế Đấy, bà con sử dụng à, à, 5 năm cũng như là 7 8 năm không vấn đề gì hết thì mình hỏng cái phần nào thì mình thay phần đấy thì máy thì được thiết kế riêng rẽ từng phần này đây phần à, à, có những phần ờ, từ cái phần hộp số này nó có 3 phần à, ờ, 3 phần chính một phần trên tên này là phần để bà con lắp quả lô này cũng như là cái phần để đựng cái phần cám còn cái phần ở dưới này cái phần ở dưới là cái phần dẫn động nó chứa cái trục cái trục ngang cũng như là cái phần trục ngang để dẫn động từ cái sàng xuống dưới phần ờ, dưới của cái phần chuyển động ờ, biến đổi từ phần ờ, chuyển động ngang thành chuyển động dọc đấy còn cái phần dưới cùng là cái phần để chứa cái phần hộp số của ô tô này cũng như là đây để chứa cái phần này, này. đấy thì là ngay cái phần dưới cùng này đấy thì ở đây thì uh, chứa dầu đấy thì bà con chú ý là khi mua máy về thì uh, mình sẽ chế biến hoặc là mình sẽ đổ thêm một phần uh, 1,5 lít dầu vào đây dầu có thể bà con sử dụng dầu bốn thi của xe số thì bà con đổ trực tiếp vào đây để sử dụng đấy mình sử dụng thì à, nó sẽ dễ dàng hơn cũng như là làm cái máy có tuổi thọ cao hơn trong à, thời gian sử dụng lâu dài thì bà con à, chú ý kiểm tra dầu nếu như mà nó có hiện tượng đặc quá thì bà con có thể xả con ốc ở ngay phần một bên một bên máy đây đây bên phần hộp số đây bà con xả con ốc này thì mình trực tiếp xoay cái dầu mới thì là máy nó hoạt động trơn tru hơn đấy ở cái dòng đời mới này thì đều là đấu đầu trực tiếp hết đấy qua không qua dây cu loa thì là đời đời mới này thì bà con sử dụng nó an toàn hơn cũng như là sử dụng à, cái năng suất nó cao hơn thì uh, trong những cái phần mà hai cái quả hai cái mặt bứt này ép vào nhau ở ngay những phần dưới này nó có những cái lớp cao su thì để tránh cái việc mà máy khi mà hoạt động thì nó sẽ bị rung lắc thì là có những cái phần giảm sóc như thế này thì làm máy nó sẽ êm hơn đấy, còn về phần motor đấy thì nó dùng motor của điện cơ KPT thì là điện cơ của Việt Nam thì là toàn bộ cái phần ờ, khung của nó cũng ờ, được thiết kế ờ, cực kỳ chắc chắn luôn đây và cái phần motor này là đảm bảo cho bà con là motor dây đồng đấy bảo hành cho bà con 12 tháng đấy motor lớn thì là nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu thứ nhất là một giờ nó ra được 130 150 kg và nó có thể ép được ngô nguyên hạt cá nguyên con đấy thì là đấy là lợi thế của cái việc motor lớn và truyền động trực tiếp thì là nó không qua dây cu loa thì nó sẽ không bị trượt đấy còn ngay phần dưới này là phần à, bánh xe này đấy máy thì do máy nó có thiết kế là khá là nặng lại nó bằng gang nên khá là nặng nên là được thiết kế thêm bốn bánh xe cao su như thế này thì là nó sẽ di chuyển là được dễ dàng hơn với lại là sử dụng bánh xe cao su thì uh, cao su thì nó sẽ là cái này gọi là nhựa mềm cái có pha thì nó sẽ có độ bám à, nhất định thì bà con sử dụng thì nó sẽ không bị uh, uh, di chuyển trong lúc quá trình sử dụng Đấy, toàn bộ máy thì được sơn bằng một cái lớp sơn là sơn chống dị cũng như là lớp sơn này là được bảo vệ để à, nó bảo vệ cái những cái vật liệu phía trong đấy thì là làm nhìn làm nó sạch sẽ hơn đây còn phần phếu này phần phếu vào của nó nhé cái phếu này bà con có thể nhấc ra được đấy mình có thể nhấc ra để à, vệ sinh máy như là để bà con có thể à, dễ dàng tháo lắp hơn còn đây là phần quả lô của nó này quả lô thì có hai quả lô hai bên cũng như là nguyên lý hoạt động của nó là cái sàng nó quay thì dẫn đến ờ, quả lô quay quả lô quay thì ờ, có những cái khe này nó sẽ ờ, lấy những nguyên liệu vào thì nó ép xuống trực tiếp ép xuống cái mặt sàng này đấy, trực tiếp ép xuống cái mặt sàng này đấy cám sẽ được đưa qua những cái lỗ sàng này và ép thành viên đấy hai con ốc hai bên là để tăng giảm cái dây cu loa À, à, hai con ốc hai bên là để tăng giảm cái để ép cái quả lô xuống mặt sàng này, thứ nhất là bà con khi về và ép mà cảm giác như kiểu miếng cám nó không được chặt lắm ấy thì bà con trực tiếp ép hai, cái hai quả lô này xuống thì để cái mặt sàng nó để quả lô nó sát cái mặt sàng hơn thì là viên cám nó sẽ ra sẽ rạt hơn đấy còn ngay phần dưới này cái phần à, để à, bà con à, điều chỉnh cái phần dao cắt cắt dài cắt ngắn thì là do ở cái phần này toàn bộ cái phần bán răng hộp số các thứ này đều được lấy trực tiếp từ ô tô ra thì là đảm bảo được cái phần thứ nhất là nó đạt cái độ uh, tuổi thọ cao cũng như là nó hoạt động trong cái môi trường làm việc nó chịu lực lớn thì là nó sẽ cực kỳ bền luôn Đấy, những cái hộp số này Đấy thì uh, sau đây uh, mời bà con uh, tham quan qua một vòng uh, xưởng sản xuất Đấy, cũng như là lắp ráp, hàn, đúc tất cả đều trong một công đoạn hết đấy, toàn bộ cái cái ờ, phiếu nó là trực tiếp làm bằng inox nhé đấy là có một lớp sơn phủ rồi còn toàn bộ nó làm bằng inox hết thấy là cái phiếu nó làm bằng inox và cái phần ờ, hộp số thì nó làm bằng gang thì toàn bộ máy nó được thiết kế là cực kỳ chắc chắn cũng như là cái tuổi thọ nó được đảm bảo đấy, cái phần phiếu các bà có thể thấy này thiết kế thì là vô cùng là tiện lợi cũng như là tỉ mỉ này đấy nó làm ờ, cái phần vành giới nó làm bằng hai lớp này Đấy thì là ngay cái phần này nó ăn vào bên trong của cái máy ép cám luôn thì là cái phần nguyên liệu nó sẽ không bị rơi ra ngoài Đấy thì bà cũng bà con làm cũng cực kỳ uh, là đảm bảo đấy phếu chắc chắn nặng đấy thì toàn bộ quá trình sản xuất thì nó cũng khá đơn giản thôi đấy máy thì tất cả đã được đúc, đúc sẵn cho bà con rồi về thì uh, những cái máy này đều được uh, test thử cũng như là chạy thử cho bà con đến nơi thì bà con có thể uh, bỏ cám và ép thử một lần nữa đấy Đấy sau đây tôi sẽ test thử ờ, máy ờ, bỏ cám và test thử máy cho bà con xem ờ, hiệu quả máy nó như thế nào cũng như là máy nó làm việc ra làm sao thì để bà con có một cái nhìn tổng quan nhất để cân nhắc nó có thể đầu tư cho mình một cái hay không để có thể phục vụ trong cái việc mà chế biến thức ăn gia súc gia cầm. nhìn được ờ, cái sản phẩm ra này đấy cám ra rất là đều rất là đẹp này và chúng ta có thể điều chỉnh được ờ, cái độ dài của cái viên cám bằng cách ờ, điều chỉnh cái dao ở đây chúng ta có để đẩy, đẩy lên hoặc đẩy xuống để điều chỉnh được cái độ dài của cái viên cám ra đấy. rất là nhanh thì bà con có nhu cầu mua cái máy ép cám à, viên đa năng à, thì có thể liên hệ bên à, điện máy cường lên địa chỉ là số 1 lô TT3 khu đầu giá Ngũ Hiệp xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội hoặc có số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây thì máy chuyển đến nơi cho bà con thì bà con có thể bỏ cám vào ép thử đấy cũng như là có chế độ bảo hành 12 tháng cho bà con Đấy thì chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video của chúng tôi. Thì nhấn nút đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại. Chân thành cảm ơn.